Kính chào quý vị và các bạn, xin được gửi tới quý vị và các bạn bản tin Đại dịch hút máu, vaccine tàu và nỗi đau dân Việt. Mùa dịch COVID-19 năm 2020, dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng, các bệnh viện trung ương như Viện Tim, Bạch Mai nâng khống vật tư, thuốc men, thiết bị y tế để móc túi bệnh nhân và xà xẻo tiền nhà nước – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC và các sở y tế nhiều địa phương đua nhau bắt tay với nhà thầu, trục lợi thông qua gói thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Nhiều vụ bị phanh phui, xử lý hình sự vì rút ruột ngân sách chia nhau số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Nhưng có lẽ đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ngay tại Quảng Nam, quê hương ông Phúc, có Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam là đệ tử ruột của ông Thủ tướng xem bài Hai thần y của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đăng trên Tiếng Dân ngày 27 tháng 4 năm 2019 cũng hô biến máy xét nghiệm từ 2 tỷ lên 7,2 tỷ đồng. Phi vụ này có sự tiếp tay của Vũ Nguyễn, sinh năm 1982, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Đảng bộ Sở Tài chính Quảng Nam. Vũ Nguyễn là con trai của Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương khóa 10-11, Phó trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Trung ương Đảng, Vụ việc động trời rồi cũng chìm lắng, Nguyễn Văn Hai và Vũ Nguyễn nhận kỷ luật đảng rồi hạ cánh an toàn. Đến thời ông Phạm Minh Chính làm thủ tướng, các kèn kèn trong hệ thống công chức lại đua nhau hút máu dân trong mùa đại dịch Covid-19 năm 2021. Quan lớn ăn kiểu lớn, quan nhỏ ăn kiểu nhỏ. Ngành nào cũng ăn, mạnh ai nấy ăn, ăn không chừa thứ gì. Tại thành hồ khi mặt toàn thành phố bị phong tỏa, dân nghèo kêu than thấu trời vì thiếu thốn, khó khăn trăm bề, thì các nhóm lợi ích bắt đầu tự tung tự tác trục lợi. Chuỗi siêu thị bách hóa xanh của tỷ phú Nguyễn Đức Tài đến từ Nam Định nâng giá bán kiểu ăn cướp và bóc cổ dân Sài Gòn và Nam Bộ. Bộ Y tế cấu kết với công ty dược phẩm Sao Thái Dương, lợi dụng chiêu trò y học, khoa học và phục vụ, ra văn bản ép dân chúng và bệnh nhân COVID-19 dùng những sản phẩm đông y vô thưởng vô phạt để điều trị và phòng ngừa virus COVID-19. Sự việc vỡ lở, họ vội vã ra văn bản thu hồi, nhưng không thấy bất kỳ quan chức nào chịu trách nhiệm hoặc ai đó hề hấn gì. Đảng im lặng, cơ quan điều tra im lặng, thanh tra làm ngơ, chỉ có nhân dân là kêu gào trong vô vọng. Thật đáng sợ khi mà giữa đại dịch hoành hành, chết chóc và sự lo sợ lan khắp cả nước, một bộ y tế lại cả gan hành động kiếm ăn trên xác người. Sở Y tế Thành Hồ cũng muốn hút máu người bệnh, bằng cách ra công văn chỉ đạo như là cầm tay kê đơn thuốc để ăn hoa hồng của hãng dược phẩm. Sự việc bại lộ, một ngày họ ký liền 3 văn bản để thu hồi chữa cháy, chạy tội. Chỉ tội cho người dân nghèo bị nhiễm virus trong lúc này, trong khi các bệnh viện đều quá tải, F0 cũng phải nằm nhà chờ chết. Nhiều bệnh nhân chết vì Covid-19 đã bị ém nhẹm. Có cô gái là sinh viên khoa báo chí, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cha chết vì Covid-19, không có số tiền 21 triệu để đóng hỏa thiêu, phải kêu cứu tới thầy cô, bạn bè của trường đại học nơi cô đang học. Nhờ sự giúp đỡ của họ, xót xa đến đắng lòng. Chỉ có quan chức và người nhà, may ra có cơ hội được điều trị và được miễn phí tất cả chi phí. Còn chuyện xét nghiệm, mỗi địa phương mỗi kiểu, mỗi giá trong việc test COVID-19 và cấp giấy chứng nhận âm tính để làm giấy thông hành – một qua xét nghiệm nhanh chỉ có giá từ 1 đến 2 USD, nghĩa là từ 23.000 đến 46.000 Việt Nam đồng. Họ chém dân từ giá 500 đến 800.000 đồng. Cảnh sát cũng té nước theo mưa, tha hồ phạt hành chính để lấy tiền bất kỳ ai ra đường không có giấy thông hành. Đi mua bánh mì cũng phạt, mua băng vệ sinh cũng phạt, mua thuốc ngừa thai, bao cao su càng bị phạt nặng. Đội ngũ cán bộ phường, dân phòng, tổ dân phố cũng lên kế hoạch chỉ tiêu để phạt nhằm gia tăng ngân sách. Sài Gòn là thành phố nộp ngân sách cao nhất nước. Mỗi năm Trung ương giao thành phố chỉ tiêu nộp 82% ngân sách về Trung ương, số tiền gần 400.000 tỷ đồng, chỉ được giữ lại 18% ngân sách. Giờ đại dịch thay vì dân chúng sẽ được bù đắp, ai dè dân càng bị hút máu và chịu mấy tầng đầy đọa. Chiều ngày 21 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 với 32 địa phương đang có dịch. Sau đủ các thứ kêu gọi, ông Chính chỉ đạo các ngành đẩy mạnh các giải pháp mua vaccine ngừa COVID-19 nhanh nhất, nhiều nhất có thể, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm sinh phẩm vaccine. Lý thuyết là vậy, trong khi nhóm lợi ích cứ sờ sờ ra đó, ông Thủ tướng có xử lý được đâu. Đến cuối tháng 7 năm 2021, hàng chục triệu liều vaccine AstraZeneca của châu Âu cho, cùng với vaccine Pfizer Moderna do Mỹ tặng theo cơ chế COVAX, được Đảng chỉ đạo giữ lại ở Hà Nội, phân bổ cho các tỉnh thành, trích cho các quan chức và lực lượng vũ trang. Trong khi đó, dân thành hồ dở sống dở chết mỏi mòn cho trích vaccine, thì bị buộc phải chọn vaccine Verocell đến từ Trung Quốc – do Ủy ban Nhân dân Thành Hồ cấu kết với tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trùng gốc hoa Trương Mỹ Lan nhập về, thông qua công ty một thành viên dược phẩm Sài Gòn. Người của Phạm Thịnh Phát thì được trích vaccine AstraZeneca tại Bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện dành cho cán bộ cao cấp, còn dân thì mời đến trạm y tế phường để tiêm vaccine tàu. Khi nhân sĩ trí thức và các tầng lớp nhân dân Sài Gòn lên tiếng phản đối kiểu áp đặt tiêm vaccine tàu, thì ông Dương Anh Đức và Ngô Minh Châu, vốn là đại tá trùm mật vụ, Phó Giám đốc Công an Thành Hồ, nay nắm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, vội chấn an lẫn ham dọa, ai không muốn tiêm thì không ép. Ông bạn 16 chữ vàng Trung Quốc từng chơi trò thương lái sang Việt Nam mua mèo, mua đĩa, móng trâu, dâu ngô để phá kinh tế nước ta. Trung Quốc cũng vẽ ra nhà máy nhiệt điện thủy điện, bô xít Tây Nguyên, đường sắt cắt Linh để tàn phá môi trường. Yếu điểm an ninh quốc gia, cạn kiệt ngân sách, Kinh khủng hơn, chúng còn bó hóa chất trong thắt lưng đàn ông, áo ngực phụ nữ, đồ chơi trẻ em để đầu độc cho người dùng sinh bệnh. Gần đây, dư luận Việt Nam rộ lên vấn đề nhức nhối. Nhiều bài viết phân tích và lập luận cho rằng không có cái gọi là chất độc màu da cam của quân đội Hoa Kỳ ở miền Nam. Ngược lại, người ta đặt câu hỏi có không sự liên quan của lương khô Trung Quốc gây nhiễm độc hóa học đối với các cựu binh Bắc Việt Nam tham chiến trước năm 1975? Vì vậy, ai dám đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của 1 triệu liều vaccine Verocell trong số dự kiến 5 triệu liều vaccine cho Trung Quốc sản xuất khi mà vaccine đó chưa được Bộ Y tế kiểm nghiệm cho phép lưu hành nhưng đã cho phép nhập khẩu và trích cho dân. Hàng ngàn tượng đài đủ các thể loại được Đảng Cộng sản Việt Nam phê duyệt xây dựng lãng phí, với ngân sách đầu tư lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng đang mục ruỗng với thời gian mà không thấy bất kỳ quan chức cấp cao nào sót tiền sót của. Hàng ngàn vụ án tham nhũng với số tiền lên đến hàng chục ngàn tỷ không thu hồi được, trong khi vô số quan tham chỉ nhận kỷ luật đảng, rồi về vườn hưởng lạc. Thế nhưng tiền mua vaccine trích ngừa cho dân, đảng và chính phủ phải ngửa tay xin dân, đóng góp đúng là một nghịch lý. Lịch sử sẽ ghi lại đại dịch này là những trang tồi tệ nhất. Dịch Covid-19, quan chức đua nhau hút máu, tàu cộng gây sức ép dùng vaccine tàu và nỗi đớn đau không nói thành lời của con dân nước Việt hãy trừng phạt nặng những kẻ vô nhân tính. Đó là những kẻ lợi dụng công việc hoặc quyền thế để bóp nặn, để hoành hoẹ làm khổ đồng bào khi gặp tai họa khó khăn trong đại dịch Covid. Rất đau buồn khi chứng kiến cảnh ngộ của đồng bào mà không trực tiếp giúp đỡ được, thì càng uất hận khi nhận được thông tin về hành động của những kẻ vô nhân tính trong việc nâng cao giá dịch vụ mai táng, nâng giá thuốc lên hàng chục lần, nâng giá nhu yếu phẩm lên vài lần, rồi truy đuổi, rồi bắt phạt càng nhiều càng tốt để lập thành tích. Thật không hiểu nổi có người còn đề ra chỉ tiêu thu tiền phạt vi phạm. Lấy dịch vụ mai táng, để biết giá hỏa thiêu ở lò vẫn chỉ 4,2 triệu, nhưng nhiều nhà đòn đòi dịch vụ trên 20 triệu, có trường hợp trên 40 triệu. Họ viện dẫn là giá hòm bằng gỗ tốt, là rất cao. Phải chăng giá đó do họ tự đặt chứ không phải do gia đình người chết yêu cầu? Tôi nghĩ để hỏa thiêu hàng trăm nạn nhân Covid trong một ngày thì cần gì đến hòm gỗ nghiêm chỉnh, có thể thay bằng những thứ đơn giản hơn nhằm tiết kiệm cho gia đình và xã hội. Giá thiêu bình thường là 4,2 triệu. Tôi nghĩ trong đại dịch với số lượng cần thiêu tăng cao thì lò thiêu nên miễn hoặc giảm giá cho những gia đình quá khó khăn. Để tiếp nhận bệnh nhân tăng, chính quyền đã làm thêm bệnh viện giã chiến. Vậy để giải quyết số tử vong tăng cao, Liệu có nên làm thêm lò thiêu dã chiến, làm thêm phòng giữ xác ở bệnh viện? Các nơi này kêu đã quá tải. Rất nhiều cán bộ y tế, các ngành liên quan không quản sức lực ngày đêm tận tụy với công việc. Rất nhiều người dân tìm đủ mọi cách để giúp đồng bào vượt khó khăn. Những cán bộ và người dân như thế đã nêu cao đạo đức và thiện lương. Trong lúc đó thì một số người lại lợi dụng cơ hội khó khăn của đồng bào để thực hành những hoạt động vô nhân tính. Số người này có thể biết được không nhiều nhưng đã đủ để gây nên thảm cảnh cho khá đông đồng bào là nạn nhân, gây lên bất ổn cho xã hội, gây khó khăn cho chính quyền. Chúng ngang ngược xem thường luật pháp, xem thường đạo lý, và luật pháp cũng chưa đụng đến chúng. Ngoài một vài tên vì quá lộ liễu, quá tàn tệ, bị lên án mạnh mẽ, đã bị kỷ luật, thì đa số vẫn vô can. Người dân bị chúng hành hạ, bị chúng bóp nặn, phần lớn chỉ âm thầm chịu đựng, chỉ có số ít kêu than trời đất nhưng phần lớn tiếng kêu cũng chỉ tan biến vào khoảng không. May nhờ mạng xã hội mà một vài tiếng kêu than còn đến được với một số người. Tôi đề nghị chính quyền các cấp phải cử người theo dõi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành động vô nhân tính của bọn người đã mất hết lương tâm. Chúng không những bị đưa ra công luận để nghiêm khắc lên án, mà còn phải được kịp thời bị truy tố, bị đưa ra xét xử ở tòa án với sự kết tội đủ nặng để trừng trị và răn đe. Tôi đề nghị Quốc hội xem xét bộ luật hình sự để nếu cần thì sửa đổi. Nếu những tội làm mất nhân tính liên quan đến chống đại dịch chưa được đầy đủ thì cần bổ sung ngay. Làm sao để bổ sung kịp thời và trình Chủ tịch nước ban bố thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải tự nghĩ ra, nếu không tự nghĩ ra được thì hỏi ý kiến trong dân. Chống dịch như chống giặc, vậy bọn người vô nhân tính, lợi dụng chống dịch để trục lợi, để áp bức dân chúng cũng bị xem thuộc phe giặc cần nghiêm khắc trừng trị bọn chúng, chứ không phải chỉ gây dư luận lên án chung chung. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Hãy trừng phạt nặng những kẻ vô nhân tính từ thời báo.di Berlin Cộng hòa Liên bang Đức. Thu Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các bản tin sau.